người nhá mình tên là toàn hiện sống hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Sina thì ờ, hôm nay mình xin hướng dẫn ờ, các bạn cái uh, thủ tục mà khi mà các bạn uh, bằng lái xe uh, máy uh, 50cc 125cc và ô tô uh, zero xạ nó bị hết hết hạn thì các bạn uh, gia hạn kiểu gì mà nhiều bạn cũng chưa hiểu nguyên lý của nó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn uh, sơ qua cho mọi người biết về cách ờ, gia hạn và ờ, khi nào thì gia hạn thường thì là bằng lái xe của các bạn khi nào sắp hết hạn tầm độ khoảng một tháng thì uh, chỗ mà ân tên bên Kyo ấy, thì họ sẽ gửi cho các bạn một cái Haraki thì Haraki chính là cái phong bì có cái phiếu nó trong cái phiếu đấy nó sẽ hướng dẫn các bạn là cầm những gì và chuẩn bị những gì thì đây mình sẽ nói qua các bạn này à, trong à, mục đấy thì có một là nhất là Ultimate Cado là cái bằng lái xe của mình ở Nhật đấy bằng lái xe xe máy hoặc là bằng lái xe ô tô đó. cái hai là cái à, kính nếu mà đối với các bạn nào cận mà nó họ, họ kiểm tra mắt cận thì các bạn phải cần mang theo kính hoặc kính áp tròng nhé cái thứ ba là là đối với những bạn mà đổi địa chỉ nhưng mà chưa chưa thay đổi địa chỉ ở trên cái cái cái cái cái bằng cái bằng lái xe của bạn ấy thì các bạn phải cần có giấy chứng uh, chứng uh, nhận cái cư trú là chính là Gimilio đấy. cái thứ ba là cái cái Tesilio là cái tiền cái tiền phí của mình mà để để làm thủ tục gia hạn ấy thì nếu đối với xe máy thì là là ba trên tám cho năm mươi yên à, còn đối với ô tô thì như là năm trên rưỡi sao đấy mình nhớ không nhầm 5 rưỡi gì đấy khoảng đấy mình không nhớ nhưng mà giấy nó giấy nó gửi về nó sẽ có báo tiếp theo là đây mình cho các bạn xem cái kiểu giấy đó kiểu giấy ha kia gửi như này đấy. Thế các bạn cầm cái giấy ha kia đi nhá đấy. đây là cái ha kia mà phải cầm đi theo nhá cầm đi theo là không không không đuổi được bằng đâu ở đây thì nó ghi là ân tên bên kyo này sohenko này đấy, đây là cửa sổ này là cái giấy này à, nó thông báo cái việc việc các bạn mà uh, henko thay đổi bằng đổi bằng nhưng mà mọi người năm đầu tiên thì là thì là nó các bạn được tầm khoảng một năm gì đấy nhưng mà năm sau thì các bạn được ba năm hoặc năm thì từng người nhá nếu không bị lỗi lủng gì đấy, tiếp theo thì cái giấy nó như thế nào cái giấy này thì nó sẽ ghi là thời điểm mà các bạn uh, trong trong khoảng thời gian mà các bạn phải cần phải mang đến để để, để uh, đổi bằng này à, đây là đây là bạn của mình nhé thì là tháng 7 ngày từ tháng 7 đến ngày à, 24 tháng, tháng 9 trong khoảng đấy là các bạn phải đi đổi thì các bạn nếu mà không biết cái gì thì các bạn là gọi điện hỏi đây chính là ở đây nó sẽ ghi địa chỉ ở trung tâm mà để các bạn đi đổi thì ở đây nó sẽ ghi ở ờ, được UNTB ờ, Go Center Moriyama này hay là Mavara đấy. các bạn uh, nó sẽ ghi sẵn đây rồi các bạn đến đây đổi được mà đến đây đổi được đấy cái thứ ba ấy là uh, cái thời hạn tiếp theo ấy nó sẽ là cái màu của nó là màu aoi aoi rồi 35 các bạn sẽ được 35 đấy. thì ờ, chi phí này đây nó sẽ ghi hiện mình bảo vào đó đấy là cái ân tên Menkyo này mấy cái Haki này cầm theo cùng này hay là nếu các bạn là có kính ấy, thì phải có kính nhấp tròng hoặc kính với ờ, cận thì phải đeo kính mang kính đi thứ ba là, là chi phí thì trong cái đó phí Henko ấy, thì là hai trên rưỡi còn phí mà để học ngồi trên trong máy mong mình sẽ có ở trong, ở, ở trong video sau ở chỗ đoạn này thì mình sẽ có video chi tiết đi mọi người đi thế nào thế nào vào phòng phòng như nào thì mọi người biết chỗ này nó sẽ tập trung các bạn vào một phòng học 2 tiếng ngồi nghe nó, nó mở video lên xong là mình các bạn ngồi nghe thôi không biết cũng được mà biết cũng được nhưng mà lên lên xem một tí để biết xem là các tai nạn rồi thì các trường hợp xử lý tình huống như nào gì lỗi lủng gì đấy các bạn lên xem qua không biết nhìn hình cũng biết hiểu mà thì nó sẽ ok vào đây là 3 sen 850 yên Đấy, thì đây với những người già thì nó là 70 tuổi thì là là các chế độ khác thì các các cái uh, đây xem nào uh, cô đê xạ này cô siêu studio này cái này cũng phải cần nhá trên 70 tuổi nhá những cái này thì nhưng mà mình không có để ý được quan trọng là làm những cái mà các bạn mà lên uh, xem những cái phần trên ấy là cần thiết còn những 70 tuổi các bạn chắc là chưa chưa đến đúng không à, cái hai là cái cuối cùng ấy là cái um, cái gì nhỉ nó sơ quan cái Juminio Henko này là đối với những người nào mà đã thay đổi địa chỉ nhá trên cái chưa bao thay đổi địa chỉ trên trên cái thẻ đấy nhưng thường là phải các bạn thay đổi trong thời gian thay đổi địa chỉ và thay à, thay đổi lời ở thì các bạn phải đến à, cái cái cái sự căng đấy để thay đổi địa chỉ thông báo thay đổi địa chỉ nhá Đấy. thì đây nó có lịch này lịch từ từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 này họ mua Yamaha này 1 giờ đến đến 2 ờ, giờ rồi đấy nó trong khoảng đấy những ngày thường ấy là các bạn thay nó có thể lên đổi bằng được trong khoảng từ 24 tháng 7 24 tháng 9 nhá đó. hôm đưa thằng em đi làm cái ờ, ờ, đổi bằng nhá hết hạn rồi đó. kia lấy uh, ấn an sô xong rồi ấn mã số 2 nhá an sô cũ trước khi mình đọc rồi xong sang đây vào phòng này để lấy giấy tờ khai はい、預かこれはね、しまっていただいて結構です。はい、はい。日本語大丈夫ですか。大丈夫ですね。これ読めます。あ、読めます。大丈夫ですか。はい。 はい、免許証の記載事項に変更はないですか変更ないしね大丈夫ですかしないし、ね、たらこちら電話番号を書いていただいて、はい、で、注意事項を読んでいただいてこちらにチェック、はい、最後お名前お願いしますはい、はい、次は向こう行くんだ次はねあ向こうの窓口にわ、かりました n i chỗ này nhé đ i m tờ này nhé tích ý ấy hết xong i ngày tháng về là ok xong sang, sang phòng bên kia đ c tiền nhé ok à, đọc à đọc tiền tiền cô xin đấy sau khi đóng xong thì à, sang bên này để kiểm tra mắt mũi nha đo mắt đo mọi người đứng lên đo mắt này đó. kiểm tra đo mắt này đó. sau khi mà kiểm tra mắt xong rồi thì chuyển sang chỗ à, tô đốc cự nhá sang phòng tô đốc cự để làm giấy tờ tiếp này đó. Đấy, sau khi viết giấy xong thì nó chụp ảnh nha cái mộc giấy ở tốt đốc cự xong là họ thu là bằng luôn chụp ảnh này Đấy, đứng chụp ảnh này xong là lên tầng hai nhá lên tầng 2 để ngồi nghe giảng nhé chụp ảnh xong lên tầng 2 mình nghe Đấy, vào trong này ngồi ngồi học 2 tiếng nhá nghe sau khi mà nghe xong 2 tiếng ấy thì các bạn xuống tầng 1 thì có người người ta sẽ phát cho các bạn à, bảng đã hình cô đấy chúc các bạn thành công nhá yeah các bạn à, bạn nào mà